Rồi, xin chào tất cả anh em đã và đang làm tay cái nhé Đấy thì cái à, video ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu cho anh em về một cái à, bộ hột tài xỉu mà cho anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu bịp ở tất cả những cái sân chơi tất cả những cái sòng sới Đấy, anh em à, đến chơi thì anh em có cái tỷ lệ chiến thắng chọn hột như thế nào Đấy, thì tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em trên video Đấy, thì chọn hột thì cũng tùy từng người nói chung là theo quan điểm của tôi thì à, khi mà anh em chọn hột thì là cái bộ hột đấy của anh em thứ nhất là nó phải đi đều thứ hai là bộ hột đó anh em phải có cái cách lắc làm sao mà nó hiệu quả nhất để anh em đi chơi lắc tài xỉu nó có cái phần trăm và có cái tỷ lệ thắng anh em nào mà đã sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu này bên tôi rồi thì là anh em à, sẽ thấy được là cái hiệu quả của nó và cái độ khôn của cái bộ hột này nó như thế nào ờ, sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em giới thiệu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu này về bộ hồ tài xỉu mà nó là bộ hồ tài xỉu hoàn toàn không tang mới nhất hiện nay dành cho anh em đi lắc cái nhá anh em nào mà đang làm tay cái anh em chưa có bộ hồ thì, thì là anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đây, số điện thoại trên màn hình Đấy, tôi để hơi lệch rồi Đó. thì đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em thì uh, giới thiệu với anh em uh, bộ hột tài xỉu đó chính là bộ hột tài xỉu tam sắc nhé bộ hột tài xỉu tam sắc thì uh, như ở trên video anh em thấy đây Đấy, con tam của nó Đấy, con tam của nó đã đánh thành dấu sắc đó thì anh em có theo dõi xem cái hột trợ hoặc là cái hột của anh em làm từ hột trợ ấy thì cái con tam của nó nó sẽ đánh thành dấu huyền khi mà anh em để những cái khi mà anh em để cái mặt tam lên mặt nhất ở trên và mặt lục ở dưới thì anh em sẽ thấy sự khác biệt của nó thì con hột trợ thì nó sẽ là thành dấu huyền nhá trong chính tả đấy, trong dấu của chính tả thì là cái hột này nó là hột sắc dấu sắc còn cái hột trợ đây đây hột trợ đây anh em đây là hột trợ nhá hột trợ 13 ly đó thì anh em thấy nó là dấu huyền đó đây là cái bộ hột tài xỉu mà nó độc quyền ở bên cơ sở tôi và chỉ có một mình ở bên cơ sở tôi có đây anh em nhé thì anh em à, lý do vì sao mà tôi làm cái à, tam sắc này là lý do vì gì là có rất là nhiều anh em Đấy, nhầm lẫn với cái hột tài xỉu 14 ly hột trợ ấy mà anh em bo xuống 13 ly đấy hoặc anh em mài xuống 13 ly thì là anh em nói là cái bộ hột này nó mài từ 14 xuống 13 nhé thì à, đấy anh em thấy cái bộ hột tài xỉu chợ nó không có dấu nó không con tam của nó không thành dấu sắc như này nên là anh em không thể nào mà gắn buộc vào nó là cái bộ hột tài xỉu 14 ly mà bò xuống 13 ly nhá đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì uh, anh em nào mà muốn đặt hàng thì anh em có thể chọn 11 ly 12 ly và 13 ly nhá đây đủ size đủ số cho anh em đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test bộ 13 ly Đấy, bộ 13 ly là thường anh em đánh rất là nhiều ở tất cả những à, nơi nhé thì uh, có thể là tôi test qua cho anh em cái dọi đèn đi Đấy, thì đảm bảo với anh em luôn cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang rồi 100% là không tang cho anh em nhé này Đó. rất là trong Đó. Đấy, bộ hột này thì tôi có thể là vào ăn thua trẻ hột luôn với anh em Đấy, cho anh em Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này nó đi như thế nào Đấy, vì sao mà tôi nói là cái bộ hột này nó có tỷ lệ đi khá là khôn Đấy, thì anh em theo dõi video anh em sẽ thấy anh em nào mà lắc rồi thì anh em cũng sẽ biết vì sao nó lại bộ hột này nó lại khôn nhá đấy thì tôi sẽ lắc bình thường thôi tôi lắc bình thường để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó đi như nào nhá Đó, tài này xỉu này xỉu 10 này xỉu 10 này tài 12 này xỉu 10 này xỉu tài 11 này xỉu 10 này tài 12 này đấy anh em thấy không cái bộ hột này nó đi khá là khôn đấy khôn là như thế nào Dù anh em lắc thì là xuống xỉu xuống xỉu 90 hoặc lên tài lên tài 11 12 đấy đấy là cái bộ hột nó chung là cái bộ hột đấy nó khôn đấy thì nói chung là khôn hay khéo thì anh em vào sân chơi thì anh em mới biết được là bộ khôn hay khéo nhưng mà thường anh em chọn hột là anh em sẽ chọn như vậy đấy còn cái bộ hột tài xỉu tam sắc này khi mà anh em mua hột ở bên tôi hay là anh em sở hữu cái bộ hột tam sắc này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em đấy, chia sẻ cho anh em cho anh em thấy được là cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó hiệu quả như thế nào nhá đấy thì đang ở tài đúng không đang ở tài thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em đang ở giữ tài cho anh em này đó, 3 4 5 này tiếp tục vẫn là giữ tài cho anh em này đấy, 4 5 6 này đấy. chén này là tôi vẫn giữ tài nhá còn nếu mà chén này xuống xỉu thì là cực kỳ đơn giản đấy tôi vẫn giữ tài cho anh em để xem nó được bao nhiêu chén đó, 6 4 1 này tiếp tục vẫn giữ tài này Đấy, 6 2 3 này 6 5 3 này Đấy, trái này nó về xỉu Đấy, thì về xỉu thì uh, về xỉu tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em nhá để cho anh em ờ, tránh nhầm lẫn là cái bộ hột này nó nặng tài hay là nặng xỉu nhá test luôn cho anh em giữ xỉu cho anh em Đấy, 1 4 3 này 226 này cái chén 226 này thì cực kỳ là khó anh em có thể giữ xỉu nhá đấy thì cái chén này nó là cái thế hột khó rồi nên là anh em anh em uh, lắc rất là khó để cho anh em có thể giữ được cái uh, thế hột này đấy, nhưng mà nói chung là cái bộ hột này do tay tôi làm nên là nó có tầm 70 đến 80 phần trăm là nó đi theo ý muốn của anh em nhá đó thì chén này thì tôi vẫn là ưng xỉu đấy. mở cho anh em này đó một ba ba đúng không tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, một một ba này Đấy, chén vừa rồi thì hơi mạnh tay một chút nhưng mà không ra Đấy, nói chung là văn hôn võ luyện nên là anh em à, cần về anh em à, luyện tập thêm Đấy, bao thầy thợ nghe hột tài xỉu luôn nhé thì hột ở bên tôi thì không có thầy thợ nào nghe hột được cả Đấy, nói chung là khó nghe được cái bộ hột tài xỉu này bên tôi lắm đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc đấy, mới nhất hoàn toàn không tăng mà giúp cho anh em đi chơi tài xỉu thì là nó có hiệu quả cực kỳ cao đó thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em à, xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ hoặc anh em nào muốn sở hữu những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái thì anh em cứ alo tôi tôi là Xuân Tài Xỉu ở bên xe miền Tây chào anh em